Tiếp theo sẽ là ví dụ số 6. Đề bài như sau. Từ 128 kg metin metaclylat có thể điều chế được m kg polymetin metaclylat hay còn gọi là thủy tinh hữu cơ plexilat với hiệu suất là 85%. Đề bài hỏi các em là giá trị của m là bao nhiêu kg? Ví dụ số 6 này cực kỳ dễ đấy. Đề bài các bạn hãy ờ, phân tích thông tin đi nào. Ví dụ 6. Metin metaclylat đó là cái gì? Chúng ta viết công thức ra nhé metin meta nó là st đúng không st đó đây st có khung carbon như thế này thì công thức của nó là gì ch2 đúng không nối đôi c ch3 c 3 đây metin này meta này clalat này được chưa bây giờ chúng ta trùng hợp cái anh này lên vậy thì khi trùng hợp nhé khi trùng hợp thì uh, hướng dẫn này những cái gì ạ những cái nào nó không phải nối đôi thì các bạn cho nó ở phía hai đầu ở cái mạch này đấy chưa chúng ta sẽ cho lên trên mình sẽ viết lại như thế nào ạ mình thay đổi công thức này một chút nha CH2 C CH3 COO CH3 đó Đấy, thì mình di chuyển cái mạch nó một chút đi được chưa chúng ta khi tiến hành trùng hợp lên T độ áp suất xúc tác thì cái nối đôi này nó bị cắt đứt ra thì khi bị cắt đứt ra mà các bạn viết mạch như thế này thì bạn sẽ nhìn thấy ngay cái cái mắt xích nó cấu tạo như thế nào ấy nào anh chúng ta cắt đứt anh này ra thì tôi sẽ được là các mắt xích là gì đây đó là CH2 đúng không nối đơn C đó và những cái phần này CH3 COO CH3 không chưa những phần này không phải là là là nhánh của cái um, mắt xích đâu nhá được chưa mắt xích này là mắt xích mạch thẳng đấy các em ạ được chưa đây là polymer mạch thẳng đấy nhá lưu ý cho thầy đấy đây bởi vì các mắt xích đều là như thế này mắt xích nào cũng như thế này thì người ta gọi đây là polymer mạch thẳng chúng ta không quan trọng là ở ờ, từng mắt xích nó lại có nhánh nhá được chưa ok anh này là n lần đó đây anh này là metin metacrylat đây còn anh này là polymetin metacrylat nó được ứng dụng làm thủy tinh hữu cơ vậy thủy tinh hữu cơ là gì à, nó chính là kính ô tô đấy các bạn à, được ứng dụng để làm kính ô tô đấy bởi vì sao bởi vì cái loại thủy tinh này nó có thể cho ánh sáng truyền qua được thế chưa người ta ứng dụng để làm kính ô tô thế thì bây giờ kinh nghiệm này là gì kinh nghiệm là những cái bài tập mà có cái anh hệ số n đúng không ta sẽ lại coi hệ số polymer đúng không hệ số polymer hóa đó là n bằng 1. Khi n bằng 1 mà lại đây là